Haco là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ phiên dịch uy tín và chất lượng. Haco từng là đối tác của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nhiều năm liền. Dịch vụ phiên dịch tiếng Trung của Haco với chất lượng tuyệt vời có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Các chứng nhận Haco đã đạt được Thương hiệu doanh nghiệp quốc gia 1.000 năm Thăng Long 2010 đến 2012 Top 100 thương hiệu nhãn hiệu uy tín 2013 Thương hiệu hàng đầu Top Brands

đạt quy trình chất lượng Nhật Bản. Các hình thức phiên dịch tiếng Trung phổ biến Haco đang cung cấp như sau. Phiên dịch song song phiên dịch cabin, phiên dịch hộ tống phiên dịch tháp tùng, phiên dịch đuổi phiên dịch nối tiếp, dịch thầm, phiên dịch từ xa phiên dịch online. Nếu bạn đang có nhu cầu, hãy liên hệ với Haco qua số hotline 0243554364 hoặc 0983820520 cùng website dịch thuật haco.com.vn.